chủng gốc trắng nõn nhỉ bắt đầu phát triển lên lên bắc đấy vẫn còn là tai năm trăm vẫn còn là tai vừa rồi về vặt bỏ y vặt bỏ để cho đỡ chuột vặt bỏ là tai gốc cho đỡ chuột đỡ nấm đấy nó thoáng để chuẩn bị nó nuôi bắp nuôi nuôi nõn đấy cây nào cũng như cây nào yeah. cây nào đẹp đấy cây nõn Chào các bạn Ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một ruộng uh, lơ xanh và ruộng uh, cải bắp cải bắp ngọt cải bắp ngọt uh, được trồng ở tại khu 4 thị trấn Thanh Thủy huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ uh, trên diện tích của nhà bà Nguyễn Thị Yến uh, ở đây là uh, với cái địa chỉ vừa rồi đấy địa chỉ như trên và đã ứng dụng phân silic Tân Phát Bắc Giang trong nhiều năm qua và ngày hôm nay thì tôi sẽ có một cái clip để hướng dẫn các bạn là uh, ờ, tưới nơi trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa và tưới cài bắp trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa bằng phân bón tân phát Bắc Giang thực hiện như thế nào thì sau đây mời các bạn chúng ta đến với quy trình tưới phân Vâng, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là quy trình tưới phân silic cho nơ à, ờ, đang chuẩn bị ra hoa và à, cải ngọt cũng bắp cải cũng đang chuẩn bị ra hoa. Thì với cái dụng nơ nó đang vẫn còn đẹp mơn mởn như thế này thì tại sao chúng ta lại phải tưới? Thì à, thưa các bạn là nếu như ta không tưới thì à, nó cứ để cho lơ nó ra theo định kỳ thì cuối cùng nó cũng vẫn ra hoa nhưng mà nó sẽ ra chậm hơn Chạm, với cái mong muốn và cái năng suất nó sẽ kém hơn thế hoa nó không to hoa nó không to mã nó không đẹp mã nó không đẹp và ăn nó không ngọt đúng rồi đấy thì chúng, thì chúng ta phải tưới phân silic để làm gì để cho thứ nhất là mã cho đẹp. mã đẹp này lơ nó ra sớm hơn so với dùng phân bón thông thường và cái lơ nó to hơn và ăn nó ngọt hơn và hạn chế được những cái sâu bệnh và bán thì lại được giá hơn đấy mã đẹp được giá và cái nơ đang trong thời kỳ chuẩn bị à, ra hoa này thì mình tưới là để thúc cho cái hoa nó nhanh ra Đấy, nhanh ra và hoa to hơn vậy thì quy trình à, chúng tôi hướng dẫn như sau từ từ đã với cái dụng nơ như thế này thì về cái tỷ lệ đạm lân NVK là tương đối đủ rồi vâng. không phải cần bổ sung nữa mà à, ta chỉ bổ sung từ từ đã, bổ sung bằng cái phân silic ờ, tam tác bắc giang này thì quy trình ở đây quy trình cho một xào bắc bộ 360 mét vuông thì các bạn dùng một túi à, Sinic loại 300g này đây nhé mặt trước mặt sau của túi phân như thế này đấy 300g này các bạn hòa cho tỷ lệ là từ 200 cho đến 3 400 để làm sao cho đủ lượng nước để tưới cho diện tích 360 m2. Và ở đây thì à, một trên một xào Bắc Bộ này nó có khoảng 10 luống thì mỗi một luống sẽ tưới hết một cái thùng sơn như thế này. Vậy thì chúng tôi sẽ hướng dẫn là một túi phân này pha với 10 ca nước Vâng, nhờ bà Yến cắt dùm. Dạ, em cắt dạ, rồi. Cắt ra đây ạ. Từ từ nhé. Sau khi mà phân đã được uh, cắt ra xong thì chúng ta sẽ pha với 10 ca nước. Đấy, dạ, múc ở đây chị. Múc bớt đấy. Được rồi. 1 2 ba bốn năm sáu bảy tám chín mười vâng đấy. đấy xong khuấy đều bóp bóp thả tay là bóp vâng bóp cũng được bóp cũng được mà khuấy cũng được các bạn nhé nếu như mà ờ, ở những thời tiết uh, trung và nam bộ nắng nóng hơn thì các bạn có thể hòa với tỷ lệ là từ 100 cho đến 4 500 lít nước để tưới à, cho diện tích là 360 mét vuông. Đấy. Thì bây giờ sau khi mà phân nó đã tan ra rồi. Đấy nó tan gần hết rồi các bạn nhé. Đấy, đây, nó tan gần hết này. Thì mình múc 1 ca mình hòa lại với cái một cái xô này làm sao cho nó đủ cái tỷ lệ là 20 lít nước này. Đây, cho lại để cho nó đủ đi. Đấy. Rồi. Đấy, Như vậy là cứ một ca ta lại hòa với một thùng sơn 20 lít nước và bắt đầu quy trình ta tưới ta bán sách điện đây là mình chọn tưới cái luống này vì luống luống bên kia nó còn vướng mấy cây nhãn đấy sóng không sóng thì không cứ tưới đây tưới đây tưới đây anh cứ lại rồi là nó mưa nó mưa rồi là phân không có không có phân này em em ấy là mới phải gọi đấy vâng. nó mới thoi thóp này nếu có phân này thì không thoi thóp đâu vâng. nó có phân chiến lý này nó đều cây lắm đây cái muộn thì sớm em đưa cho cái năm thước ấy, đều chân chắn vâng. lấy lơ vào tết của em đây tưới thì ta tưới đừng rộ vào gốc à đừng rộ vào thân cây ta không tán đâu rộn đấy vâng đấy, tán đâu người ta rộn đấy không cần phải rộn vào gốc đấy từ từ chậm chậm chậm tưới chậm chậm thôi rồi quen tưới chậm chậm thôi đấy tưới vào gốc thế cứ vâng. tưới này xong là nó ngấm vào vâng. đấy. đấy cứ dội dội sang cạnh thôi vâng dội vào thân cây là nó nó thối ấy vâng. các loại phân phân gì cũng thế dội vào thân cây là nó ảnh hưởng mình chỉ tưới ở quanh tán thôi các bạn quanh nhé. tán tán đâu tưới đấy. Tán ở đâu thì mình tưới quanh Dễ đó. nó là theo tán. Tưới chậm tưới chậm để cho tưới tưới quay lại, gần vào đây tưới lại theo tán đấy đấy đấy, đây đây cây rất tiếp đẹp. tục nhé cây tục đẹp mà không có đấy. bị bị thối cây đâu đấy trắng nõn nên mà nó chỗ nó chỗ bắp to lắm mà nó trắng nõn rồi nó không bị sùi cây vâng. mà đấy nó cứng nó không bị đổ đó nó không bị đổ bao giờ bị đổ Lúc em bảo chị đến gì chị gọi điện nha em bảo chị chị nay à? Đâu em mà hôm nay ờ, em đừng lấy phân ở nhà nên em không bất cáo chị nè không lấy, con nhám thắng thủy không, không lấy, không bảo chắc không bán ba bốn ngày chẳng bán được Hôm nay vừa lấy 2 tấn Đấy Phân này thì đặc điểm là nó đều, nó lên đều lên đều nó không có thoi thóp chỉ khi sen ăn thì chịu thôi vâng. còn không thì nó lên đều đẹp lắm mà đấy tốt mà quay gần vào đây để nhận xét thích lắm đấy chị nhìn cây chị đỡ chăm không à. mà này em nói chị nhá nó kiểm tra táo rất ít vừa vàng đấy thì các bạn này cái thân nó trắng nõn đấy ừ. thân trắng nõn không có hết mà hôm nay mình lấy hai ông bà về đây này. vẫn còn cả những cái đấy ông bà giám đốc về đấy đây thân đấy vẫn còn những cái cái lá gốc này đấy, chị nhìn đấy, rau của em thấy không đấy, vẫn còn những mà tham quan rau đây đấy. vẫn còn những cái lá gốc này đây lá gốc này đây nhá các bạn này vẫn còn cái lá lá gốc vẫn còn này đấy Đấy. Về em bỏ thuốc vào đây này, bỏ thuốc vào. Các bạn. Bỏ thuốc ừ, vào được đây. chỗ kia đây, còn chỗ này chưa bỏ thuốc. Nhưng mà em lại tưới. Để cây này đấy cây nó cứng cây cứng cây lắm nhưng mà tưới đi cắn cây mà thích vâng. đấy. đấy từ tưới quanh cán nhé đấy đấy thế sau đó mình dừng lại để mình nhận xét về cây một chút đó đấy <clears throat> ừ, sướng vâng thưa bà Yến là cái phân silic này thì đối với cái lơ thì nó có những ưu điểm gì ạ cái ưu điểm là nó cứng cây lá đấy. dày không bị sâu đấy. không bị nấm đây đấy không lá bị nấm dày. mà nay mai cái nõn của nó thì trắng muốt ra mà cái tán của tán hoa của nó to lắm mình có thể đi mà ăn giòn ngọt dạ vẫn đấy năm nay vẫn rẻ đấy nhá năm ngoái các phân kia rẻ mà mà phân lý vẫn thế năm nay vẫn thế là tuyệt vời đấy nhá ờ vẫn thế thôi đây mà lấy một tung lúa đây nhá vẫn thế thôi em không bán đất đâu ta nhận xét vào cái cây này thứ nhất là với cái cây này đây lá gốc nó vẫn còn đây này lá tai vẫn còn lá tai nó vẫn còn đấy các bạn nhé Sướng thật. Đây những cái lá tai của nó đấy, vẫn một còn. tháng 10 hôm đấy. Đấy, mà cây nó bà Yến hãng nhận xét ra đây tí nữa tưới sau. Vâng. Nhá. Cây của nó này, cái rễ nó khỏe, gốc nó khỏe này. Rễ nó trong cái gốc nó trong veo này. Hôm nọ nó nó nó gió nó đổ ra phun cái gói 300 g nó nó lại đứng lên. À thế à? Đây này nó lại đứng hết lên. Vâng. Hôm nọ nó nó rất là lả đấy. Hôm nọ bão. Đấy, vâng. xem phun phát lại đứng. Vâng. Hôm sau vào đứng hết lên. Cái gốc của nó, cái rễ của nó khỏe cho nên khỏe là cái lắm. cây nó to như này nhưng mà nó chắc đấy các bạn này nó chắc này nó chắc lắm nó chắc và cái nhận xét đây cái cái cái cái cái thân cây cái nó, thân nó to nó cứng nó cứng và nó to như thế này ừ. và nó trong veo và vâng, nó trong veo nó trong veo như này ngày mai ăn cái cứng nó cũng mềm chứ không phải cần ăn ngọt thì nó sẽ báo hiệu cho cái lơ sau đây thì cái lơ của nó sẽ rất là to to đẹp vâng to đẹp đấy đẹp lắm trong những cái cây như thế này thì cái lơ của nó chắc chắn là sẽ báo hiệu cho cái lơ rất là to đấy và cái lá dùng phân silic thì nó dày nó, lá nó dày lá các bạn này nó dày lá đây nó dày đá như thế này đấy nó dày đá như này ở đây sâu không gặm được đúng rồi dày như thế này và màu xanh của nó lại không phải là xanh đen kết như là khi mà ta dùng NPK vâng thế nên là nhìn nó xanh đấy nhìn xanh khác hẳn cho nên là dùng cái phân này thì ừ, bà thấy về cái cái ờ, đối với sâu bệnh thì nó như nào sâu bệnh hạn chế nhiều lắm em đỡ phun vâng không phải phun mấy đâu, cái này bây giờ là... to rồi thì không phải phun nữa rồi cái này Bây là mình trồng dày từ... không phun nữa từ thời điểm nào ạ dạ cái này trồng từ thời điểm nào Em thời điểm tháng 9. Tháng 9 à? 20 tháng 9. 20 tháng 9 cho đến hôm nay 20 tháng 10 là được một tháng và ngày hôm nay là ngày 1 tháng 10 hôm. 1 tháng 12 hôm. Mùng 2 tháng 11 âm lịch năm 2021 thì có nghĩa là vườn nơ này đã được 1 tháng, tháng 12 hôm. Vâng. Và dự tính là đến tháng 11 chỉ 15 20 là thu. 15 tháng 11 là sẽ được thu. Và với cái dụng nợ lơ này rất là đang hứa hẹn. Ở đây đang đây các bạn nhìn thấy nó đều tăm tóc này như này thì bà thấy rằng cái tỷ lệ chết héo đây thế nào không bao giờ có chỉ có ờ, chỉ có sen ăn còn không bao giờ héo có bao giờ bị chết héo đâu chị vâng có không không chết đấy. và bà có thể cho biết quy trình mình ờ, có thể tiến sâu vào trong này cho biết là cái quy trình bón cái phân uh, xin phân phát bắc giang cho cái ruộng lơ này như nào quy trình là lúc nhỏ bắt đầu mình lót rồi mình phải nhử phân không lúc đầu lót thì mình bón những cái gì đấy lúc đầu năm nay thì phân rồi thì nó thiếu vâng. không thì nếu mà lót nguyên nó hoài lắm Vâng Đấy cho nên em thiếu phân Thiếu thì mình cho bao nhiêu ạ? Mình cho có nửa túi Nửa có túi nửa đấy, túi 5 cân 5 cân, nửa túi 5 cân và 5 cân lân Và 5 cân lân, vâng. lân gì ạ? Lân, lân bột Đấy 5 cân lân bột Quay ra Đấy 5 cân lân bột em lót Lót xong bắt đầu em tí nhử để cho nó bắt phân Bắt phân xong bắt đầu uh, được uh, được một tháng Hôm ấy, hôm ấy gửi phân được một tháng thôi nhỉ thì được hai chục hôm thôi thì em mới điện cho anh gửi phân cho em đấy gửi rồi bắt đầu em cho hẳn túi xuống bỏ thuốc vào à. xong em cứ tưới nước thỉnh thoảng đấy, tưới nước và kèm một ít đạm thôi mỗi thùng chỉ chỉ một thùng sơn chỉ hai ba nắm nhẹ thôi xong tưới về cho nó bắt phân đây cái túi năm cân này em Tức bỏ, là... bỏ bỏ thuốc bỏ thuốc xong lúc đầu bón lót là do là thiếu phân thiếu phân thì bón lửa à, túi chỉ, chỉ cho có lửa túi này thôi các bạn nhé nếu mà được cả túi thì tuyệt vời thì không phải lót cái gì vâng nếu mà lót người này thế sau khi là khi thúc thì là lại bón tiếp một cả túi cả túi luôn cả túi đấy bây giờ giờ như này vâng à. thúc thì là lúc giai đoạn là cây được bao nhiêu ngày ạ cây phải hai chục hôm mình đấy thì em hai chục hôm thì là mình lại thúc thêm một túi này nữa lúc vâng. đấy mới công ty mới gửi phân lên đấy gửi phân lên thì em đấy. thúc đấy vâng thúc bắt đầu nó lên nó ẩm vâng và khi nó bắt phân vào nó lên bây giờ không cần phải chăm đâu nếu mà có thời gian thì chỉ tưới nước lá thôi vâng để cho nó ngấm phân rồi vâng có phân này chúng ta và sau đó thì mình dùng cái túi 300g mình tưới vào những giai đoạn nào ạ? Giai đoạn chuẩn bị ra hoa chuẩn bị để chuẩn bị ra hoa thôi trong giai đoạn vừa rồi thì mình đã thực được ờ, tưới cái túi 300 gram hai lần được một lần mới tưới được một lần vâng. và lần này là lần thứ hai vâng, vâng. thì Đó. cái lần thứ hai này thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn một cái quy trình tưới đấy đây các bạn thấy đây, đây gần như cái lá gốc của nó đây vẫn còn nguyên cây nó khỏe như thế này đấy em mới rồng được ờ, hôm 20 tháng 10 ờ, bao nhiêu ngày 20 tháng 10 à 17 tháng 10 em mới rồng dụng lư nhà bây giờ nó như thế này vâng mà nó đều chân chắn là lúc này nó có phân đấy ừ. rồi sau đây thì mình nhận xét cái dụng nơ này bà nhận xét là cái dụng nơ này nó đang ở trong tình trạng nào quá đẹp vâng quá đẹp mỹ mãn vâng. em xuống mỗi ngày em <coughs> vài ngày em lại xuống thăm em thấy mỹ mãn không khỏi chăm đâu vì làm có một mình thôi vâng. con cái nó đi làm công ty chồng đi vắng có một mình thôi gần mẫu mà gần mẫu cả táo cả rau em chăm sao nổi phải có phân xịt lít thì nó mới nhàn đúng nói thật với chị thấy nếu em dùng phân hóa học em không được rau này đâu không được phép được đâu đứng bảo cô tài <laughs> không tài đâu phải có bát tân <laughs> tài phải có chữ tân <laughs> đấy em gái là cũng nói thế đấy <coughs> cô yến không giỏi đâu phải bát tân mới là giỏi nghiên cứu giúp dân đấy là tiên và... tân là tiên tiên giáng trần đấy ừ, thật đấy thật đấy em cứ ca ngợi về chị mãi thế mà là tuyệt vời quá vâng. <laughs> giúp dân nghiên cứu được cái giống phân này tuyệt vời thật vâng một mình em làm gì em giỏi em làm nhiều thế phải có phân có phân cái phân tốt, này nó mới nhàn nó nhàn kể cả năm ngoài em làm mỗi hai lúa em tung có một lần phân em cũng phải ra đồng ruộng đấy ruộng là toàn ruộng người nuôi cá nên không phải cắt bờ nhàn lắm anh ạ mà cái cháu nó bảo bỏ nhưng em tiếc vì đúng là rất nhàn bao nhiêu lúa mang về và mang lại lợi nhuận này cao quá nhiều vâng. lúa tốt vâng. lúa tốt lắm cái cái nơ này sau này thì với một cái lơ như thế ruộng nơ như thế này thì bà dự đoán là ngày mai là trọng lượng của mỗi một cái lơ là nó khoảng được bao mấy lạng trên một hoa ở quê em thì nó không tính ạ không mình khoảng khoảng thôi mình khoảng khoảng thôi có cái bảy tám lạng năm sáu lạng à đấy các bạn ơi lạng. to lắm nó to lắm chị ạ nó to vanh thế này này vâng thế này cháu nãy nó vừa bảo đấy, đấy. nó mà ăn một cái lơ của bà hiến khủng bố <laughs> khủng bố năm ngoái em trồng năm ngoái rồi vâng bạn. Dạ. Em phải thí nghiệm em mới cho dân Nói thật chị thì Vâng Chị thì làm ra phân Em thì giúp dân là ừ, sử dụng Phải Đúng nghiên cứu mấy năm nay em mới dám dùng phân chị vâng. để cho dân Các bạn ơi, Đấy. À, bà à, Nguyễn Thị Yến ở đây cũng là một não lông chi điền Cũng đã từng lên mạng tìm chúng tôi Và tìm khắp cũng rồi đấy. đã uh, tìm Các loại phân Rồi thì tư vấn, ừ, dạ. rồi thì uh, cũng uh, có những cái cái uh, việc ừ, có những cái, kinh nghiệm rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc không chỉ là táo lúa mà trên cả những rau màu và bà Yến ở đây cũng đang nổi tiếng bởi vì rau táo rất là ngon lúa thì đẹp và không đổ và với cái dụng nơ này thì bà Yến cũng đã uh, đã không mất nhiều công chả mất nhiều công không mất nhiều công em 200 mất... đấy nhìn đây này ông chụp thử gốc nơ khô cong nhưng mà vâng. vẫn đang phát triển bình thường anh phải biết là gốc nơ khô cong vì em có chăm đâu vâng Ý dạ. em chỉ lót thỉnh thoảng từ thân Vâng. Nhưng mà cây lơ vẫn phát triển. Hiện nay chúng tôi thấy rằng ở trên gốc đất đây khô cong. Vâng, khô cong nhá. Mà đất trên... rất khô. Đất rất khô mà chăm được đâu. Mà có mình mình em làm mẫu ruộng màu thì chăm đến đâu. Đây. Đấy, cây đấy, gốc khô. nó rất là sạch sẽ như thế này. Đấy. Nó trong veo như này. Đấy. Đấy. Nếu dùng vân thường thì những cây gốc này nó nó sẽ như nào? nào được. Nó sẽ như thế nào? Những cây gốc này nó sẽ là... nó lùn cây mà nó lá nó nó cù nhù ra thế à trông chán lắm đấy em nhìn cũng rạnh dân nó rồng và nó cứ bị lấm bị nó bị sùi hết cây cây sùi. nó sùi nó không đẹp này đâu à thế à cây tức là những cái, ra. cái cành này Xong nó cái hoa của ra. nó kém chị ạ hoa vâng. của nó bắt đầu chuyển sang chấm chấm thâm thâm ăn nó không ngon nó cứng đây này, những lá gốc vẫn còn đấy. này phân silic vẫn còn đây các bạn này đấy phân silic phân silic này rắc bỏ vào đây vẫn còn em còn nói dối đâu mà gốc em vừa bỏ thuốc đầy đấy khô cong như thế này chứng tỏ là cũng không cần không cần chăm sóc không cần chăm sóc không cần chăm sóc có phân nhưng mà có phân silic thì nó giúp cho cây là ờ, cái giữ độ ẩm ở dễ tốt hơn vâng vâng nó xốp đấy, nó xốp đấy xốp đất lắm anh ạ mà vâng. nó giữ được độ ẩm đấy thôi nhá